rồi ok xin chào toàn thể anh em ba biển bắc trung nam đó bữa nay á mình review cho anh em bộ môn trên game trên điện thoại ha như hồi mấy bữa trước mình cũng có review cho anh em rồi những cái loại game năm 2022 2023 ha đó bữa nay á mình review cho anh em game mới nhất trên điện thoại CH Play nha anh em đây những cái bộ môn ờ, môn game mình hay quay video cho anh em đây mình đã quay mình để đây còn bây giờ mình sẽ review cho anh em là bộ, môn game trên điện thoại CH Play mới nhất hiện nay đó điện thoại nào cũng được nha anh em phải có CH Play ha anh em anh em mình có Samsung Apple Xiaomi gì cũng được phải có CH Play nha đó đây nè mình sẽ vô CH Play ha anh em mình vô CH Play mình tìm tất cả loại game bên mình sẽ review cho anh em tất tần tật luôn tất cả loại game luôn từ bầu cô sóc đẻ ha tài xỉu bên mình đều có quy luật hết nha anh em đó đây những loại quy luật đây anh em mình thấy rõ không? những quy luật mình đã từng quay cho anh em xem đó bầu cua 2022 bầu cua 2023 bầu cua 2021 bầu cua 2022 bây giờ mình review cái loại game này là game mới nhất 2022 đó tựa đề bầu cua mới nhất đó mình cũng tải sẵn về luôn nha anh em đó giờ mình mở lên mình xem mình cho anh em xem cái tựa đề của nó đó cái màn hình chính của nó nè ok chưa nó sẽ có âm thanh mình mở cho anh em xem nghe cái âm thanh đó đó nghe là thấy muốn sắp tết rồi nha anh em nghe là nghe mùa xuân rồi đó xuân tới luôn rồi đó ok chưa đó anh em mình nhìn cái cái bản bản hắc này thấy nó đẹp không nếu anh em nào muốn trải nghiệm muốn được chơi muốn được nắm cái bản quyền của nó thì cứ liên hệ qua bên cơ sở lọc phát tài bên mình sẽ cung cấp tất cả loại bản hắc bản game cho anh em ha đó anh em mà nào muốn chơi thì anh em mình cứ liên hệ qua bên mình ha mình sẽ để cái số điện thoại trên màn hình đó khi anh em mình vô sòng sới anh em mình chơi á khi anh em mình vô sòng sới anh em mình chơi á có rất là nhiều loại game ha trên thị thừa thị trường thì rất là nhiều loại game anh em mình chỉ cần anh em mình chỉ cần vô chụp lại cái màn hình đây đó anh em mình thấy không anh em mình chỉ cần chụp lại cái màn hình đây như cái này chụp lại cái màn hình là nó sẽ có số seri thấy không đây cũng có số seri dưới này anh em anh em mình thấy số seri dưới không đây nè anh em mình chụp lại gửi qua bên cơ sở mình mình sẽ tư vấn cho anh em và mình sẽ kiếm cái luật cho anh em phải có cái số seri mình mới tìm được cái luật nha anh em khi em nào cũng vậy hết phải có số seri mình mới tìm được cái luật ha đó rồi bây giờ mình sẽ review cho anh em là cái game mới nhất hiện nay bầu cua tôm cá gà nai ha đó đây mình sẽ sóc vài cây sân chính với anh em rồi mình chơi cái quy luật của mình cho anh em xem cái lộ chuẩn nó bao nhiêu ha mình sẽ đánh hai cây ba cây sân chính đi mình đánh ba cây sân chính ha đây hai con tôm một gà mình vô á bình thường mình chơi á mình sẽ đánh con bầu mở nè có con bầu nha anh em đó bình thường mình vô là mình chơi là mình đánh bầu còn hai cây nha anh em mình đánh cây thứ hai nè bầu tôm nai hình sóc nè mình đánh cây thứ hai này mình sẽ đánh con bầu mình đánh con cua nha anh em mở nè có cua nè hai cây ăn rồi năm bữa nay mình hên nha anh em bữa nay mình sẽ đánh lại con bầu nữa sóc nè mở nè rồi chập sẽ ăn hai cây một hai cây thu một cây đó bây giờ mình sẽ đánh quy luật nha anh em gà tôm cua đó gà tôm cua đó mình sẽ có cái quy luật của mình sẽ đưa ra cho anh em mình sẽ đưa ra cho anh em anh em mình học thuộc và anh em mình chơi đó bây giờ mình gà tôm cua mình sóc nè mình sẽ đánh con nai nha anh em mình sẽ đánh con nai đó theo mình nó quy luật mình đưa ra mình sẽ đánh con nai đây mình mở ra nè có nai nè ok cho nai gà tôm nai đó gà tôm nai thì tiếp theo anh em mình đánh con gì gà tôm nai mình sóc nè đó quy luật mình đưa ra cho anh em rất chi là đơn giản chỉ từ 1 cho tới 6 thôi anh em mình chỉ cần cộng ra là có đó bây giờ mình sẽ đánh con cá này anh em ok chưa con cá mình mở nè con cá nha anh em có có cá hai tôm một cá rất chi là dễ luôn nha hai tôm một cá giờ mình sóc nè hai tôm một cá hai tôm một cá theo anh em sự sẽ đánh con gì đó mình quy luật mình đưa ra mình tính rất nhanh hai tôm một cá mình sẽ đánh con nai anh em mình đánh con gì anh em mình bình luận ở dưới ha đó mình sẽ đánh con nai mở này có nai đó cá bầu nai đó cá bầu nai cái quy luật mình đưa ra rất chi là chuẩn luôn không có cái độ nào mà sai hết á chuẩn 100 phần trăm nha anh em shop nè cá bầu nai mình sẽ đánh con bầu đó cái độ tính của mình rất chi là nhanh vừa nói chuyện mà vừa tính được luôn nha anh em mình tính cái độ rất chi là nhanh đó con bầu này mở nè có bầu nè bầu cá gà đó mình sẽ cộng một cây cuối này cho anh em ha đó rồi mình sẽ nói thêm vài lời với anh em đó mình kết thúc mình nói là vài lời mình sẽ đánh coi cây cuối này bầu cá gà vừa nói chuyện vừa tính luôn rất chi là đơn giản luôn còn nai nha anh em đó mở nè hai tôm một nai ok chưa đó rồi cái video này á anh em nào mà muốn á được trải nghiệm cái game này á thì cứ liên hệ qua bên mình tất cả loại game trên CH Play luôn nha anh em anh em mình chơi game nào cũng được hết cứ liên hệ qua bên mình mình sẽ để cái số điện thoại trên màn hình nha anh em mình cứ bắt máy lên gọi cô mình mình tư vấn cho anh em 24 trên 7 luôn nha đó rồi kết thúc cái video này á thì anh em mình á có ra sòng sới anh em mình chơi á thì anh em mình nhớ bịt khẩu trang sắt khuẩn tay đó xịt cồn vô đó trước khi anh em mình đi chơi nha rồi ok xin chào toàn thể anh em nha